Từ kênh bất động sản Văn Thiết thì ngày hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2022 Tôi đang đứng tại một cái vị trí cực kỳ đẹp Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất tại à, thành phố Phan Thiết Đây mọi người có thể nhìn thấy đây là một bãi biển rất là đẹp Bãi biển này thì hiện tại đang hoàn toàn hoang sơ chưa được cải tạo lại Nhưng đây sẽ là một trong những bến du thuyền đẹp nhất của Việt Nam Sau khi mà Novaland sẽ triển khai một cái dự án Đó là dự án Nova World Mũi Né hay có tên thương mại là Marina City ở tại vị trí này thì đây là một cái bến du thuyền làm theo phong cách bến du thuyền ở Monaco một trong những thành phố du lịch đẹp nhất của thế giới Monaco là một thành phố biển của nước Pháp thì phía trên này thì sẽ là một cái dự án Novagua Mũi Né có quy mô lên đến 680 hecta Hiện tại thì Novagua Mũi Né đang được triển khai xây dựng ở phía bên trên kia và đã xây dựng những căn nhà mẫu đầu tiên đó thì à, vị trí này cực kỳ tuyệt vời vị trí này á, à, thì nó nằm ngay chỗ trung tâm của khu du lịch quốc gia mũi né mọi người có thể nhìn thấy ở phía này đó có một cái vịnh à, nhô ra rất là đẹp từ vị trí này mà đi ra khu du lịch Bào Trắng thì khoảng hơn 20 km đi vào sân bay Văn Thiết thì khoảng à, 15 km và đây là làng trài Mũi Né này một trong những cái điểm tham quan du lịch rất là hấp dẫn tại à, Phan Thiết và ở bên trên này ngay ở vị trí này luôn lên cái dốc này thôi thì sẽ có khu vực à, đồi hồng đồi hồng là một cái điểm mà tham quan du lịch check in nổi tiếng không thể bỏ qua khi du khách đặt chân tới tỉnh Bình Thuận thì mọi người cũng được biết á à, tôi xin chia sẻ là như cái dự án Nova Novagua Phan Thiết trước đây lúc mà mới khởi công từ năm 2019 á, khách hàng mua giai đoạn đầu thì khách hàng đến thời điểm này là giữa năm 2022 thì đều có mức ờ, lợi nhuận có nghĩa là x2 đến x5 nếu mà khách hàng mua một căn biệt thự hồi đó có giá chỉ khoảng 10 đến 12 tỷ thì hiện tại ờ, giá đã tăng lên từ 25 đến 30 tỷ nếu mà mua shop house giá 10 đến 12 tỷ thì những căn shop house đó hiện tại nó đã có giá 20 đến 25 tỷ đó thì à, những căn nhà phố cũng tương tự luôn những căn nhà phố hồi đó thì có giá khoảng tầm 4 tỷ 4 tỷ rưỡi nhưng mà bây giờ cũng có giá thấp nhất là 9 tỷ đó thì mọi người có thể thấy nếu mà anh chị đầu tư giai đoạn đầu của một dự án và có đầu tư vào những cái dự án quy mô và một chủ đầu tư rất là uy tín như Novaland thì chắc chắn cái mức sinh lời của nó sẽ rất là cao thì anh chị à, cần thêm thông tin về cái dự án này thì hãy liên hệ cho em để em thể, có thể tư vấn rõ hơn